Yêu từ đâu mà ra khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khi ta hay buồn đau yêu cho nhau ngọt ngào nói môi hôn hỏi chào đời sau lưng nhau là chẳng lời nào yêu cho anh đừng đâu Tình yêu ta đã không vì nhau để rồi Nắng mang em đi rồi đêm để lại đớn đau muôn vơi Đã lỡ buông nhau ra rồi thôi ta phải đành cách xa Nhớ nhớ bao nhiêu phần còn đâu hề tình hay nhau Cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chịu đớn đau im vờ Đấng còn vương vai biết rằng đã rơi Ta chẳng còn tương lai nữa lòng yêu ơi nắng còn vương vơi ít dần ta rơi ta chẳng còn tương lai anh nói lòng yêu ơi cảm ơn rồi nghe đúng hả em mình đến tàn bất ngờ đó em vẫn mong có trông có chờ vẫn vương có mơ vẫn trông vẫn chờ anh ngang qua hoặc hân hờ như túp nước anh vơ vờ có mơ thấy em bóng ai nhớ em nhớ cô à, vui vui chua đừng hẹn hờ nhớ đâu vai em gầy có cái ấy rồi cười góc phố nên hờ nếu yêu anh như vậy nhưng thời gian đừng lại hết hết con ơi biết sao cho vừa vì tình yêu đàn đâu có muốn thân tới ôi dân tình là gì mà anh ngủ răng đường người đất lỗi đôi ta ôi dân tình là gì ôi hết thế giới là vì nạn thấy anh luôn hận hờ chính anh cũng vất ngờ ôi dân tình là gì ôi hết thế giới là vì nạn tiếng anh luôn hận hờ xin anh cũng vất ngờ Đứng anh em đi rồi Em để lại đứng đó muôn vơ Đó là buồn nào xa rồi Đôi ta phải đành cách xa Nhớ lên đôi vai em gầy Cô gây ai ở vui góc phố nên hở Nếu yêu em như vậy Nhưng tại sao này lại quá đấy con ngơ Đứng anh em đi rồi Anh để lại đứng đó muôn vơ Đó là nhớ ra rồi thì ta phải đành cách xa nhớ nhớ bao yêu vẫn còn đâu hề tình hay nhau cách xa nhau làm gì để giờ đây phải chưa đớn đau thêm vời biết rằng ta rơi ta chẳng còn tương lai anh chẳng còn yêu ai biết rằng ta sai đã chẳng còn tương lai anh chẳng cần yêu ai